Ok, xin chào các bạn và tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Ờ, trong video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về P Network và đây là một trong những cách ờ, giúp cho các bạn có thể đào coin free. Và trong video này thì tôi sẽ cập nhật mới nhất cho các bạn về một triệu người dùng thì nó có những cái gì mới và tất cả những cái câu hỏi liên quan đến P Network thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thắc mắc ở trong video này. À, còn ngoài ra bạn quan tâm về Pi Network là gì cũng như là làm thế nào để có thể là đào được coin miễn phí với cả Pi thì có thể bấm vào đường link uh, truy cập phía bên dưới video này sau khi mà bạn đã xem hết video này rồi thì các bạn có thể coi cái video đó để hiểu hơn về Pi Network và cách đào với cả Pi ra làm sao Ok thì uh, như các bạn đang thấy trên màn hình mà tôi đang chia sẻ đó và hôm nay thì Pi Network mới gửi một cái thông báo đó là họ đã chính thức đạt được một triệu thành viên một triệu thành viên và đây là một trong những cột mốc quan trọng ờ, đối với Pi Network và tôi nhận thấy được rằng ờ, cái đồng Pi này mặc dù nó chưa được lên sàn ờ, nhưng nó được rất là nhiều những tên tuổi những người có tầm ảnh hưởng những người làm youtuber những người làm là viết blogger về coin về đồng điện tử thì họ review về cái pi này và đánh giá nó rất là cao bởi vậy đó là những cái tiêu chí để giúp mình có thể nâng cao được cái giá trị của này lên và đối với cái đồng pi này thì các bạn không cần phải tiền đầu tư và ngay cả khi bạn có tiền thì bạn cũng không mua được nó bởi vì đây đang là cái giai đoạn đào và nó có thể nhận được miễn phí và nó chỉ dành cho những người nào uh, những người dùng nào thời gian đầu uh, uh, dành ra thời gian cùng với cả Pi Network và Pi Network ở đây uh, theo mà tôi tìm hiểu á, thì nó uh, nó là một cái rất là uy tín và đây đây nhá thì tôi vào trong tất cả các mạng xã hội của nó này ví dụ Facebook Instagram hay là YouTube Twitter tất cả những cái trang này đều hoạt động hết các bạn à, và tôi thấy rằng ở trong P Network ở đây ví dụ đây là trên kênh Instagram đây thì nó cũng thường xuyên thông báo những cái thông tin mới và ban quản trị các thứ tất cả mọi thứ tôi thấy rằng họ làm việc nó rất là chu đáo à, cái sự chu đáo đây thể hiện qua là họ thường xuyên có những cái thông báo dành cho những user người dùng của họ những user người dùng của họ và liên tục có những cái thông báo như vậy ví dụ đây là cái thông báo của ban của chị đây này họ liên tục có những cái thông báo mới uh, vào trong này đấy như các bạn đang thấy ở trên màn hình mà tôi đang điều khiển ở trên điện thoại smartphone của tôi đó được chưa nào hay là các bạn có thể ra giao diện chính này thì khi mà họ đạt được một triệu thành viên người dùng á thì họ cũng có một cái video một cái video rất là hoành tráng của rất là nhiều người ở trên quốc gia các ờ, quốc gia khác nhau và chúc mừng có một triệu thành viên các bạn có thể bấm vào để coi cái video ở ngay cái màn hình ở đây đấy bạn bấm vào để coi đó các bạn thấy không ạ thì ờ, họ có một cái video của rất là nhiều quốc gia khác nhau và nói về cái pi này hay là cái khung chat ở đây này các bạn để ý này bạn hoàn toàn có thể bấm một dấu cộng ở đây và thêm tất cả những ngôn ngữ của các quốc gia khác thì FP nó không phải là chỉ có ở trên Việt Nam hay là uh, Mỹ mà nó hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau đó và tôi thấy là nó rất uy tín bởi vì ban quản trị của họ thường xuyên cập nhật và thông báo những thông tin mới hoặc là khi mà tôi bấm vào ở cái đường link ở trên Instagram của họ thì nó ra một cái bài bài viết của một trường đại học đó là Stanford Daily à, tin tức hàng ngày của trường đại học Stanford thì nó nói về những người mà đã khởi tạo ra uh, P network thì đây cái điều này nó thể hiện ra là P nó rất là uy tín các bạn cực kỳ uy tín được chưa rồi thì đầu tiên đó uh, ờ, câu hỏi là khi nào thì P lên sàn đó khi nào thì P lên sàn thì câu trả lời đây tôi cũng chưa biết thực sự tôi chưa biết và trong thời điểm này tôi chỉ biết là đào thôi tôi chỉ biết duy nhất một điều đó là nó đang cho miễn phí thì tôi cứ tiếp tục tôi đào và tôi cũng chưa thực sự quan tâm nó lên sàn hay chưa ngay cả khi nó lên sàn thì tôi cũng không có bán nó bạn hình dung không ạ thì trả lời tại sao nó lên sàn rồi mà lại không bán nó thì ở đây bạn nó vào bây giờ tôi cho các bạn một cái ví dụ minh họa nhé giả sử đi đây có một cái ờ, bài báo nó viết về ờ, đó là Bitcoin Việt Nam News nó nói về Pi thì ờ, câu hỏi đây là Pi có scam hay không Pi có lừa đảo mình không đó thì cái câu trả lời đây thực sự là pi nó không có lừa đảo của chúng ta làm gì hết các bạn không và uh, nó là một cái rất uy tín tới điểm hiện tại nó có một triệu người dùng rồi đây nhá pi hiện tại á, thì nó đang không có giá trị gì hết không đô la không đô la được chưa nhưng á, bạn cũng hiểu nữa này ở đây có một cái case study mà ở đây trong cái báo này nó nhắc tới vào năm 2015 trên các cộng đồng MMO thi nhau chia sẻ chia sẻ về một coin miễn phí gọi là cái mã của nó là XRB và bằng cách gõ captcha thôi là bạn sẽ nhận được cái mã này và sau đó tới ngày à, vào đầu năm 2018 á, thì nó chuyển đổi thành cái dự án nano và đỉnh điểm của cái nano này á, là 34 đô 34 đô từ nhận miễn phí không có giá trị nào trên sàn và sau đó nó được mệnh giá là 34 đô trên một đồng của nó thì các bạn thấy tuyệt vời không nào nên bởi vậy á, tôi chưa thực sự quan tâm đến cái việc là khi nào pi lên sàn và kể cả pi lên sàn thì tôi cũng chưa bán nó nên có nhiều bạn á, mong chờ cứ bán nó đi và cũng đâu có nhiều pi đâu có vài đồng không trong khi bạn nhìn thấy trong tài khoản của tôi hiện tại đang có 106.802 pi và tôi vẫn chưa có ý định là tôi sẽ bán nó đi và tôi sẽ nắm giữ nó khả năng cao nếu mà các bạn hình dung đi bây giờ nó lên được một đô la trên một một pi thì các bạn được bao nhiêu tiền chắc chắn tài khoản này của tôi phải được 100.000 đô tương đương khoảng mấy tỷ rồi các bạn đúng không các bạn hình dung không đó nên mình đừng có dạng mà nắm đi thì cái câu trả lời câu hỏi là kiếm được mấy tỷ mà dễ vậy hả không chưa chắc nha các bạn thêm một cái ví dụ nữa này bạn biết Bitcoin đúng không ạ Bitcoin là một cái nó rất là kiểu như là ai cũng biết rồi đấy vào à, những cái thời điểm mà năm 2015 này 2013 xin lỗi các bạn 2013 lúc đó Bitcoin đang có giá là 100 đô ở 100 đô và tới ngày hôm nay thì sao Bitcoin đang có giá là 9.000 đô tức là cái giá trị của nó nó tăng lên cả trăm lần cả trăm lần các bạn không phải chỉ một ừ, ờ, vài lần 100 lần sau 6 năm sau 6 năm nhưng quan trọng là ai có khả năng mà nắm giữ được đó bạn biết tôi biết có rất là nhiều những triệu phú họ mua được họ mua được Bitcoin cái thời điểm mà nó chỉ có một hai trăm đô thôi các bạn một hai trăm đô và sau đó cái thời điểm mà năm ờ, nó lên được 20.000 đô nó lên được 18.000 đô đây này năm 2017 có nhiều năm đâu không các bạn không thực ra từ năm 2013 tới năm 2017 nó chỉ mất 4 năm thôi và rất là nhiều người trở thành triệu phú triệu phú là kiếm được vài chục tỷ các bạn đó và rất là nhiều người thay đổi đời nhờ cái việc đó nhưng ở đây là một phần là may mắn nhưng nhiều phần ở đây là họ nắm được thông tin và cái sự hiểu biết nữa thì ngày hôm nay tôi thấy Pi cũng vậy cũng được đào miễn phí và nó có những cái giai đoạn cột mốc như vậy rất là uy tín coi Bitcoin ban đầu cũng được đào miễn phí các bạn không ai nhận được giá trị của nó hết và bán nó ở những lúc mà nó chỉ có vài chục đô và sau đó nó lên được vài trăm đô thì nghĩ rằng à nó lên được hết như vậy là hết rồi không lên được nữa đâu sau đó khi mà nó lên được vài nghìn đô thì lại nói rằng đây đó là đó là đỉnh rồi và chuẩn bị nó sẽ rớt xuống và khi nó lên được vài chục nghìn đô thì lúc này cũng nói như vậy không và quan trọng đây là sự hiểu biết tôi nghĩ là như vậy nên nó bây giờ cái việc là pi lên sàn nó lên là tốt không còn đó uh, nó lên rồi thì tôi vẫn sẽ giữ nó tiếp theo này câu trả câu hỏi là vòng tròn bảo mật là gì và cách thiết lập ở đây thì các bạn đã vào uh, theo dõi ở trên cái màn hình của tôi thì uh, cái vòng tròn bảo mật của tôi hiện tại ấy, các bạn nhìn thấy cái khiên mà có số 100% đây này khi mà bạn sử dụng được một thời gian đó, mấy ngày ấy, thì tôi không nhớ chính xác nha tôi không nhớ chính xác là mấy ngày thì nó có khiên đây thì thường nó sẽ hiện lên là 0% thì các bạn bấm vào khiên đây sau đó thì bạn thêm thêm người vào bạn bấm vào phần add an uh, ờ, ờ, accept, ờ, accepting p user đây sau đó thì bạn nó sẽ được quyền các bạn thêm 5 người bạn được quyền thêm 5 người vào cái vòng tròn bảo mật và khi mà bạn thêm 5 người đây á thì bạn sẽ được đó là họ cùng đào với các bạn họ cùng đào với các bạn và các bạn sẽ tăng được cái tốc độ đào lên đó, thì ở đây tôi sẽ bấm vào phần earn p cho các bạn nhìn thấy nhé nó sẽ nói rõ chúng ta thấy này năm cái người đào đây và mỗi người đào với tốc độ 0,08 trên 1 giờ thì bằng 0,39 pi trên 1 giờ đó các bạn nhìn thấy á 0,39 pi trên 1 giờ 5 nhân với cả 0,008 đó thì nên ờ, các bạn cần phải có vòng tròn bảo mật và làm sao để có vòng tròn bảo mật ở đây thì chắc chắn là bạn phải có ít nhất 4 người giới thiệu cộng với cả tôi là người giới thiệu cho các bạn nữa là 5 thì các bạn sẽ đủ được 5 người vòng tròn bảo mật ở đây bạn sẽ được tăng cái tốc độ đào của mình lên nhá rồi tiếp theo này câu hỏi là cập nhật về thông tin và verify tài khoản các bạn bấm vào phần uh, ba gạch phía trên góc trái màn hình sau đó bạn chọn vào phần profile ở ờ, chỗ trong phần này nó sẽ cho chúng ta là phần phone verify hay là Facebook verify thì các bạn chú ý là các bạn đã điền đầy đủ thông tin của đây vào không phone bạn đã điền phone của bạn vào Facebook các bạn nó verify Facebook đi để ờ, sau này nó uy tín tài khoản và bạn không cần phải lo nghĩ gì nó không à, cần phải có cái dấu tích giống như của tôi ba cái dấu tích ở đây thì các bạn đã hoàn thành xong cái phần verify tài khoản rồi tiếp theo khi mà pi đạt được một triệu thay đổi một triệu rồi thì thay đổi điều gì thì đầu tiên và bạn nhìn thấy là cái tốc độ đào nó sẽ giảm đi một nửa đó, từ không thành viên cho đến một triệu đầu tiên á thì tốc độ á, nó sẽ giống như nhau nhưng từ 1 tới 10 triệu thành viên thì nó sẽ giảm đi một nửa từ 10 triệu đến 100 triệu nó giảm tiếp một nửa nữa được chưa rồi xong từ 100 triệu trở về sau nữa nó giảm tiếp một nửa nữa thì tức là đây là cái lợi thế của những người đi đầu những người đi đầu tiên tôi chưa biết tại sao tài khoản của tôi thì chưa giảm đi một nửa nhưng nếu của tôi mà giảm đi một nửa thì nó sẽ còn 50 pi trên một giờ mà tôi đào được đó thì đó là cái thông tin để cho các bạn nắm nhé nhưng đối với tôi thì cái tốc độ đào như vậy nó rất là công bằng công bằng cho tất cả mọi người chứ không có phải là các bạn bị giảm mà tôi không bị giảm thì tôi cũng công bằng giống như các bạn thôi các bạn bị giảm tôi cũng bị giảm được chưa rồi câu hỏi tiếp theo là không tuyển referral không tuyển rep không có giới thiệu cho ai thì có tiền hay không chắc chắn rồi bạn vẫn có tiền nhưng câu hỏi ở đây là bạn muốn kiếm được nhiều tiền hay muốn kiếm ít tiền bạn muốn là thành công lớn hay là thành công nhỏ bạn muốn trở nên giàu có hay là cứ mãi nghèo khó nên á tuyển referral đó là một kỹ năng mà các bạn cần phải học bởi vì tất cả những cái dự án từ trước đến giờ thì các bạn cần phải có một kỹ năng đó là bạn phải chia sẻ người dùng nhiều người nghĩ rằng ờ, tôi không có ai quen biết tôi không có biết cách làm không nhưng quan trọng bạn hãy tập trung vào điều bạn muốn bạn muốn điều gì bạn muốn giàu có hay là mãi nghèo khó nên đó, dĩ nhiên rằng kiếm tiền không phải là một kỹ năng dễ ai cũng phải học hết càng kiếm được nhiều tiền thì chứng tỏ là con người của bạn càng hoàn thiện các bạn càng có cái kỹ năng tốt các bạn càng có cái giá trị nào đó thì các họ mới bấm vào đường link của các bạn đúng không nào nên á, nếu như bây giờ bạn chưa biết không sao cả thì trong cái kênh youtube của tôi tôi cũng có những cái video tôi đã chia sẻ về những cái cách để làm sao đó giúp cho các bạn đó tuyển được referral hiện tôi có hai cái video rất là nổi tiếng đó các bạn có thể bấm vào cái phần ờ, mục ờ, video ở đây video gần nhất đó là bí quyết kiếm tiền rate 100 triệu một tháng tin hay không là tùy ở bạn thì các bạn có thể xem video này không bởi vì trong video này thì tôi có chỉ cho các bạn cách để tuyển referral ở nước ngoài còn đó, ờ, có một cái video trước đây tôi đã làm rồi đó là tuyển referral tuyển rep nhanh nhất cách đây khoảng hơn 2 tháng các bạn có thể xem được video này lại hãy học nó đi các bạn không bởi vì nó là kỹ năng các bạn cần phải học nó giúp cho bạn giàu có từ cái kỹ năng này rồi p network có scam hay không thì uh, tôi uh, nghĩ rằng nó không scam khả năng cao 90% nó không scam Ờ, không có nói chắc chắn điều gì hết và tôi cũng không phải là người tạo ra pi không ờ, và ngay cả người tạo ra pi họ cũng chắc chắn họ cũng muốn nó phát triển chứ đúng không còn cái việc đó là nó có bị như nào không thì tôi không biết nhưng cái việc của tôi nó đang miễn phí tôi vẫn làm không và tôi cũng chẳng có mất thời gian gì với nó hết không và các bạn cũng như vậy thôi đó, ờ, nó cũng sẽ giống như Frey khả năng cao có thể là nếu như bây giờ mình ngon mình nắm được cái trend có thể kiếm được vài tỷ thậm chí chục tỷ không cái từ tỷ ở đây á, nó là có thật các bạn thực sự như vậy chia sẻ với các bạn đó thì đối với tôi thì tôi thấy rằng cái này nó khá là uy tín đó, và được rất là nhiều báo chí truyền thông đánh giá được về nó rất là ok rất an toàn và những người uh, hot youtuber những người làm về blogger họ cũng review về ờ, về về P network các bạn có thể lên trên YouTube ấy, các bạn search P network thì nó sẽ ra rất là nhiều những thông tin uh, P network thông tin uh, người Việt chia sẻ cũng có người nước ngoài chia sẻ cũng có bọn nước ngoài nó chia sẻ cũng rất là nhiều các bạn đó, nên nó, nếu như mà nó không uy tín thì chắc chắn bọn tây nó không nói đó, các bạn thấy không video của tụ tây rất là nhiều nha không phải là của người việt không đâu đó tụ tây nó chia sẻ rất là nhiều nên nó khả năng cao cái này nó rất là uy tín nên đó tôi đánh giá là nó tốt và tôi làm các bạn có thể sử lên trên uh, ờ, p network các bạn search này này p network in uh, ờ, India này Malay uh, Malay này uh, Kia 2 này đó thì nó sẽ có rất là nhiều quốc gia nó nói về cái pi này nên nó tôi thấy nó khá uy tín an toàn đó và tôi cũng chia sẻ với các bạn một vài cái ví dụ mà đồng pi nó lên sàn rồi đó từ khi mà nó cho miễn phí sau đó nó cho uh, chúng ta bán nó và chúng ta nắm giữ thì chúng ta những được giữ được nhiều tiền nên bởi vậy khi mà pi lên sàn thì khả năng cao tôi vẫn chưa bán nó đâu các bạn ạ ok thì đó là một vài cái thông tin chia sẻ với các bạn còn á uh, các bạn hỏi tôi rằng uh, là hình thức kiếm tiền nào thì uy tín hình thức kiếm tiền nào là lâu dài thì tôi chia sẻ các bạn đó tôi chia sẻ rất là nhiều những hình thức kiếm tiền khác nhau ở trên kênh YouTube các bạn có thể search cái từ khóa là Sơn Piat sẽ ra rất là nhiều những video hướng dẫn về cách kiếm tiền online uh, kiếm tiền bằng điện thoại smartphone kiếm tiền um, trên internet đó và tôi đã giúp được cho rất là nhiều người họ kiếm được vài chục triệu thậm chí là hàng trăm triệu đó từ online là có thật các bạn đó bạn hoàn toàn có thể dành cho những thời gian nhàn rỗi của các bạn để các bạn có thể tạo được thêm thu nhập cho mình còn hình thức mà lâu dài mà có thể đi được hàng năm trời thì các bạn đó cứ kiên trì với Clickbank đó bởi vì Clickbank là một cái mà bạn cần phải đi kiên trì lâu dài với nó nó sẽ tạo cho các bạn một nguồn thu nhập không hề nhỏ về sau này đó và bây giờ những học viên của tôi đó họ đã bắt đầu có được thu nhập hàng nghìn đô la một tháng rồi nhưng các bạn không cần phải bỏ ra nhiều thời gian cho nó mỗi ngày các bạn bỏ ra khoảng 1 giờ cho đến một cho tới 2 giờ thôi nhưng các bạn vẫn có được cái thu nhập khá là tốt và càng ngày nó càng tăng trưởng lên nó càng lớn lên nó càng phát triển nữa bạn sẽ có được thu nhập từ đây và đây là một cái cách để giúp cho bạn học về affiliate marketing học về internet marketing học về cách quảng bá đó bạn sẽ được học rất là nhiều về clickbank ở đây nên lời khuyên của tôi là các bạn hãy kiên trì với clickbank đó và thời gian sắp tới thì tôi sẽ ra mắt nhiều video hơn nói về clickbank nói về những cái ngách những cái sản phẩm nào để dễ bán và tôi sẽ tiếp tục upgrade lên những cái video bài học mới nhất về Techbank dành cho các bạn à, ok rồi nếu như các bạn thấy video này ờ, nó có giá trị á đó, ờ, thì các bạn hãy like video này ủng hộ tôi và nếu như có câu hỏi nào có thể comment phía bên dưới video này đặt câu hỏi phía bên, ở phía bên dưới và đừng quên bấm một nút đăng ký kênh youtube để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới ok rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo Đó, ờ, Nguyễn Tục Sơn thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này bye bye